ra tầm mạnh và đẩy lên thả lỏng tay đừng ấn thả nhẹ tay ra ấn vào đẩy lên để thì mày gạt à, xuống đây này cầm cái tay này ấn như này nó gạt lên này mày đã đặt côn đâu mà mới mày rồi ra làm giữ nguyên chi côn đấy rồi cái lấy tay bấm cái nút là xuống bấm nút xuống nhấc lên nhấc lên xong bấm xuống vừa kéo vừa nhấc tôi bấm hai thả xuống hãy tập xuống thả mạnh xuống rồi nhả lấy chân cô kia nhả từ từ mắt nhìn trước đi mạnh nhả từ từ ra nhả từ từ tay cái tay bỏ ra nhả từ từ cho tôi chạy nhả cô từ từ thôi như kiểu bố cũng sơ cô đấy đấy đó mắt nhìn thẳng nhìn thẳng đường anh ở đâu anh ở trước bên cạnh được đạp cái bàn ờ, ờ, bàn tiền ga bên trong cùng rồi đi mẹ mới đâm một cú điện đấy rồi lái sang ờ, bên trái một tí đi thẳng luôn ui trời ơi nhà từ từ thôi rồi lại đạp chặt côn vào mày đi này mày giết tao rồi à? rồi đạp chặt côn chưa rồi rồi ấn nút đề ấn nút này rồi từ từ cho máy nổ đi rồi nhả từ từ nhá à, nhả từ từ thôi cái nhả từ từ là bánh nó chạy nhả chạy đây cứ nhả thật từ từ mày cái gì cái mắt mày có mắt lắm rồi đấy mày học vậy suốt từ sáng giờ đi cũng đi được rồi nhìn thẳng đường mày một cái mắt của mày nhìn dai thì mẹ à mình chứ tao nhìn giỏi đấy mà tao bảo mình thẳng đường thế này mà mẹ à, tao bảo mày lái về phía đông mày lại vòng phía tây làm gì biết hàng rồi nhà khôn rộng ràng tí nhà từ từ thôi cho nên đều được chưa rồi rồi thế đi rồi mày nhìn mày nhìn nhanh, nhìn nhìn, mày nhìn cái Javier trước chưa thì mèo à, nó quên vào Javier rồi rồi mày nhìn bên này mày cân đường này này đây đang nhìn đây nó có chạm vào đâu mẹ à mày dậy mày cãi à rồi bây giờ lại đạp sâu côn xuống đạp sâu côn xuống đạp hết côn chưa rồi lấy tay bỏ lấy bỏ cái tay xuống cửa sổ rồi về mò về mò gạt gạt nhẹ tay là cho về mò à. rồi tay mày thả lỏng đến xong cứng ngắc kìa người ta mới lại rồi mày nhìn thấy số 2 chưa rồi mẹ ấn ấn hết tầm này này xong lại gạt xuống thế để số đây số 4 rồi gạt này đây xong xuống thế rồi này nhà con đừng ra này có bốc đầu ra mày mày mày, mày bốc mày chết mẹ à, mày mày nhà thứ tư ra trong tâm ẩm nhà phịch ra một bốc đầu nhà thứ tư cho bánh năn nhà ra đây mày à mày mắt lắm rồi đấy mày à, mày thích thẳng em đi đây tầng trường giận đứa nào thì mẹ à, mày ngu si lại đần độn nó khốn nạn như mày rồi rẽ rẽ rẽ rẽ rẽ về bên trái rồi rồi rồi rồi rồi như thằng tôi chưa như thằng tôi chưa rồi này này sang bên này sang bên phải có rồi về bên phải rồi rồi rồi rồi rồi rồi em là không anh cứ làm em bối rối từ từ rồi à? bình tĩnh bình tĩnh đi rồi nhà cô nhà, nhà cô từ từ thôi đạp nhuyễn cái côn vào rồi thả ra nhanh thêm chút nữa nhanh thêm chút nữa chút nữa nào mình tôi dậy mình cọc cọc than hết cả cổ rồi rồi được rồi được rồi cứ nhìn thẳng đường cái vô lăng này cái tâm này lúc nào cũng là thẳng thẳng không phải lúc nào mày cũng xoay xoáy thế để làm gì đâu rồi rồi đi thẳng rồi ta nhấp thôi kìa cua đi cua cua cua cua lăng cua cua bên trái cua cua cua mạnh lên một cái ghê mày giờ cua từ từ ra ông cua này cua này mày hẳn tí nữa để đập chú dậy rồi rồi tàng tàng em tập đi để còn cho Ô, kìa. tập đi để cho vào cái đường này gì rồi cái gì ơ mày sao rồi. cái đi đường thẳng đi cua làm gì đã mới đi để tập đi mẹ đi đi đường thẳng đường kia một vướng gạch cái đi được à Ê thằng, nhà cô từ từ làm mới ra thì mày ăn cho mày cãi thấy lại